Madam yên tâm đi Đây là lúc giây phút xuất thần của em mà Xin mời mà ừ. à. Tôi đã nói với cô là bộ phát thảo sưu tập mùa hè Mà tại sao cô lại phát thảo bộ sưu tập thu đông Xin mời Simoder Xin mời ừ, Cô nói gì Xin lỗi Simoder là xin lỗi hả ừ. Em không thấy chuyện lớn chuyện nhỏ gì Em cũng mau quên hết hả Tốt nhất mình chia tay đi Em đếm từ một cho tới ba Anh mà không rút lại lời nói đó Làm đồng ý thiệt đó Một Hai Ba à. Trời ơi mày ngu quá mày ơi Đó chỉ là một lý do lịch sự để mà từ chối mày thôi Chứ thật ra là đá mày rồi đó Ây da cái bản mặt của mày á từ chối thích con khỉ gì Ủa mình làm gì sai Thiết cá tưởng tưởng khùng lộn công ty Hồi nào tới giờ có ai nói mắt bình khùng mà còn vô duyên không Cô đi đâu vậy à, Cô Cô ác lắm á Tao tới rồi này mày ngồi ở đâu vậy Tao đang ngồi ngay cửa ra vào nè Ủa Ngay cửa tao thấy có nguyên một cái voi đang ngồi mà ừ. ừ. Dạ thưa mẹ con hỏi mẹ là ngồi ở quán nào Quán thời gian Mày điên hả Mày hẹn tao ở quán hoàng hôn Mày qua quán thời gian làm cái gì